À, dạ, à, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước uh, đang quay trở lại nhà của uh, bé Lộc uh, bị uh, sơ gan à, Như ở clip trước uh, thì uh, cô chú, anh chị cũng uh, cũng thấy đó Và niềm vui thì cũng chưa được bao lâu à, Phước cũng xuống thăm rồi thấy bé cũng khỏe mạnh đồ uh, Tuy nhiên thì uh, sau hai ba ngày sau thì uh, Phước cũng hay tin là bé đã mất Và hiện tại thì gia đình cũng đã uh, làm đám xong và uh, tiêu bé rồi à, với lại gửi bé về bên, bên ngoài luôn không chị ừ, tức là tại diện nít mình không có thờ hả chị đúng rồi chị không có thờ dạ là quê ngoại bé ở đâu chị quê ngoại bé ở trà vinh ở trà vinh à, thì giờ ghé lại em cũng không biết nói sao bữa nay thì nó không không có vui vui vẻ gì như mấy ờ, hôm trước hôm trước thì thấy bé khỏe thấy cũng vui bây giờ thì trước tiên thì em cũng thay mặt quý mạnh thường quân gửi lời chia buồn đến gia đình uh, tính là chờ bé ờ, trong thời gian tới để uh, tiến hành phẫu phẫu thuật ghép gan tuy nhiên thì giờ uh, ờ, bé cũng uh, không có ghép được nữa như là giờ thì thôi cũng uh, chia sẻ uh, trước mắt là chia sẻ như lời nói đi chia buồn với gia đình còn xong nữa thì em sẽ gửi một số tiền cho gia đình tại vì hồi lúc trước đó, cô chú anh chị cũng biết là do chữa trị cho bé thì cũng vay mượn rồi nói chung là nhà cũng uh, lo cho bé cũng khoảng cả một năm tại bé là bệnh từ lúc khi mà mới mấy tháng không chị ừ, mấy ừ, tháng chị ba tháng à ba tháng chưa được ba tháng chưa được ba tháng ờ. là bệnh cho tới bây giờ là mười ờ, bé được 15 tháng rồi được 17 tháng 17 luôn rồi hả 17 tính ra 17 vậy là tính ra là gần một năm một năm rưỡi luôn chưa chưa được năm rưỡi nhưng mà có khoảng 14 tháng rồi bệnh có 14 tháng thì tiền bạc thì gia đình cũng eo hẹp thì như lúc trước thì em có nói là em sẽ gắng cố gắng uh, vận động uh, nhờ sự chung tay của quý mạnh thường quân để uh, góp sức uh, tiến góp sức với gia đình để uh, khi mà bác phẫu thuật thì em mới uh, đóng viện phí tuy nhiên uh, thì uh, biết được cái hoàn cảnh của mình như vậy thì uh, như uh, em sẽ gửi một uh, số tiền cho gia đình thì uh, bữa hổm là em có uh, cái cái số tiền là em còn giữ gia đình 100 triệu tổng cộng nhận là 113 triệu mấy đó em không nhớ nhưng mà cái số lẻ 13 triệu mấy là tính đợt sau á Phước ờ, ở clip trước cô chú anh chị có xem á thì Phước có đưa tính để cho gia đình đi lên trận tái khám tức là tính trong tuần này để tái khám cho bé luôn nè à, nhưng mà ừ. không kịp thì uh, hiện tại là Phước còn giữ 100 thì uh, như em đã nói thì uh, sẽ tính để phẫu thuật nhưng mà giờ biết khó khăn thì em sẽ gửi cho gia đình 50 phần trăm làm gửi cho gia đình 50 triệu còn 50 triệu thì em sẽ đưa vô ờ, cái quỹ để à, à, giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh bé khác à, như hồi hướng công đức cho bé lộc tại vì cũng còn rất nhiều bé đang cần cái số tiền để phẫu thuật thì cái số tiền này tạm thời Phước sẽ giữ đây à, 50 triệu và 50 triệu cho gia đình 50 triệu này thì Phước sẽ công khai minh bạch khi mà sử dụng giúp cho hoàn cảnh bé nào thì Phước sẽ Ờ, báo cáo ở trên à, trang fanpage Phước Cần Thơ hay trên kênh YouTube Phước Cần Thơ thì cô chú anh chị cứ việc à, theo dõi trang thì sẽ biết chẳng hạn như Phước giúp à, 5 triệu thì Phước sẽ báo là còn lại bao nhiêu bao nhiêu chung quy là giúp về cái gì vào cho bé nào thì mình sẽ thông báo thông báo minh bạch để cho biết rõ cái số tiền đó đi về đâu và hồi hướng công đức cho bé giờ em gửi cho gia đình 50 triệu nhé bữa hổm mình làm đám hết là tổng cộng được uh, nhiêu tiền chị bé thiêu đủ chị cái thấy yêu thì ở đây chị uh, giống như có cái đồng đạo á là cho à. chị giống như là thấy bé tội nghiệp vậy đó dạ. nên là chị đi theo chị tốn uh, ờ, 700 thôi 700 à. và nhà đâu có làm đám gì đâu hả cứ có, xong lệm cái hả có chị có gửi tiền xăng để chở bé đi uh, vô chỗ thiêu á à. ý, ý em nói là mình không có để bé trong 24 tiếng gì chứ hả là cứ khi bé hay tin bé mất là mình liệm luôn hay sao không, không hay tin bé mất thì à, tối đó mới liệm liệm xong à. rồi qua ngày mười chín giờ ngày mười à, chị mới đi dạ. tiêu là bé mất lúc bữa 10 2, à? bữa 2 giờ 2, à, 28 phút đúng rồi là 28 bữa, phút mùng 8 bữa mùng 8 ừ. mùng 8 âm lịch đó hả ừ, mùng 8 âm lịch xong thì bữa chị báo em đó phải không dạ nhà dạ, mùng 9 chị thiêu thiêu xong rồi chị chở bé đi về đất hương quả ở trà vinh rồi chị dạ. chôn dạ. bé ở dưới à tức là giờ mình chỉ chôn cái cốt thôi phải không đúng rồi chị hình cái hậu cốt vậy chứ thường nít vậy là mình thiêu để lâu không ta thấy ừ. lâu bao bao bao nhiêu à, bao bao bao, bao, bao nhiêu Đúng lâu là lấy được gần 3 tiếng hả à. giờ thiêu điện hay thiêu củi chị thiêu củi củi hả à. em cũng gửi lời chia buồn nha à, hay tin bé cũng à, giật mình hết trơn vừa mới nói trời mới xuống đây à, 50 triệu đây giờ em gửi chị nha đếm giùm em nha một triệu hai ba bốn năm sáu bảy

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 là 30 triệu là 50 triệu nè em gửi cho gia đình mình ha xem như là uh, em cũng đại diện thôi chứ không phải là tiền em đại diện quý mạnh thường quân gửi giống như gửi lời chia buồn gia đình mình còn uh, cái để mình uh, xây sở hay là trả nợ một phần nào đó Ừ, tại chị cũng còn do là chị cũng còn có mượn nợ để đi dạ, xét nghiệm cho chị này kia rồi đó dạ. thành ra này nếu mà phước cho chị thì chị trả lại cho người ta lại là do dạ cái này không phải em cho mà là em chỉ đưa tiền chị chuyển tay dùm thôi ừ, dạ mấy bữa là chị cũng có nói là nếu mà lọc mất thì chị không có kiểu như là để cứu bé khác thôi dạ nhưng mà do thì à, giờ chị cũng nợ rồi thôi kệ đi nếu không ấy thì chị nhận cái số tiền này để chị trả dạ. trả bớt nợ xong rồi dạ. À, ừ. dạ, chứ giờ lọc thì nó cũng mất rồi do lại giờ chị cũng không cần tiền nữa dạ rồi chị cũng cảm ơn các mạnh thường quân này kia kia nọ đã giúp đỡ cho lộc thời gian vừa qua do là lộc vắng số quá nên lộc không cố gắng để chờ ghép gan được cho mẹ lộc xin cảm ơn mọi người phước cũng ờ, gửi lời ờ, cảm ơn ờ, nhóm của em tiền hình như là hai em tiền luôn hay gì đó uh, cũng chung tay góp sức hỗ trợ cho bé lộc đây rồi vậy à, Phước cảm ơn nhiều nha cô chú anh chị nhớ theo dõi nha hiện tại là Phước à, sẽ à, để 50 triệu giữ vào cái quỹ quỹ riêng để chừng nữa mình sẽ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn khác không phải không phải là chỉ cho những các bé hay có thể ông cụ bà cụ nói chung là hoàn cảnh nào mà ngặt nghèo khó khăn cần lắm sự giúp đỡ thì mình sẽ chích ra còn chẳng hạn như cần gấp mà số tiền như vậy luôn thì Phước sẽ bàn giao như vậy luôn thì mọi sự uh, uh, giao nhận Phước sẽ vẫn à, thông báo ở trên trang à, fanpage để cho mọi người à, tiện theo dõi rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều bye bye và hẹn gặp lại nha tính xuống đốt nhang mẹ nhà không có thờ luôn không có đốt được luôn chị dạ, gửi lời miệng thôi vậy đó hả chị dạ, dạ.